Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là bản tin cập nhật về cơn bão số 2 có tên quốc tế là Ramasun. Ngay bây giờ thì biên tập viên Tuấn Hà sẽ thông tin cho chúng ta biết về đường đi tiếp theo của bão số 2 à, sau gần một giờ đồng hồ vừa qua. Xin mời anh Tuấn Hà. À, xin cảm ơn chị Diệp Anh và xin chào tất cả quý vị khán giả. Bão số 2 đang đi vào vịnh Bắc Bộ và 19 giờ tối ngày hôm nay thì nó còn cách móng cái Quảng Ninh khoảng 290 km về phía đông đông nam và cường độ rất mạnh, cấp 14, cấp 15 và giật tới cấp 16, cấp 17. Nhưng mà vì phần mây đậm đặc nhất lại nhỏ gọn, bán kính chỉ khoảng 130 km. Chính vì vậy mà thời điểm này từ các huyện đảo như là Bạch Long Vĩ, Cô Tô đến cả đất liền Quảng Ninh hay là Hải Phòng, thời tiết vẫn tạnh giáo và gió thì nhẹ. Dự báo 12 giờ tới thì bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc với tốc độ vào khoảng là 20 km một giờ. Đến 7 giờ ngày 19 tháng 7 vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông và trên vùng bờ biển Quảng Ninh. Cường độ mạnh cấp 12, cấp 13 và giật tới cấp 15, cấp 16. Ở vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và các huyện đảo như là Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn hay là Cát Hải, hoàn lưu của bão sẽ gây ra gió mạnh cấp 8, cấp 9 sau tăng lên là cấp 11, cấp 12 Vùng gần tâm bão đi qua là cấp 13, cấp 14 và giật cấp 15, cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 6 mét và biển động dữ dội. Trong đêm nay thì các tỉnh như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang và Lạng Sơn gió sẽ mạnh dần lên đạt cấp 6, cấp 7 và sau tăng lên là cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua là cấp 11, cấp 12 và giật cấp 14, cấp 15. Đồng bằng và khu vực Đông Bắc, Bắc Bộ là có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo thì bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc với tốc độ vào khoảng là 20 km. Và dạng sáng ngày mai thì bão sẽ đi vào khu vực biên giới Việt Trung, sau đó thì sẽ đi dọc theo các tỉnh ở vùng núi Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 ờ, giờ ngày 19 tháng 7 thì tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 106,1 độ Kinh Đông và tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 và giật cấp 8, cấp 9. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo thì bão sẽ tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Đến 7 giờ ngày 20 tháng 7 thì tâm của vùng áp thấp ở vào khoảng là 22,8 độ Vĩ Bắc, 103,5 độ Kinh Đông và cường độ vùng áp thấp thì sẽ giảm xuống dưới cấp 6. Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to và cảnh báo lũ quét và sạt lở đất sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh thành vùng núi Bắc Bộ và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến bão số 2 trong các bản tin tiếp theo. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại trường quay của chị Diệp Anh Cảm ơn Tuấn Hà. Theo dự báo của các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì sáng mai tâm bão số 2 sẽ có thể vào nước ta và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh là Hải Phòng và Quảng Ninh. Theo dự báo thì do ảnh hưởng của bão, lượng mưa tại thủ đô Hà Nội ngày mai dự báo có lượng mưa từ từ 100 đến 150 mm, không gây nên tình trạng ngập lụt trên diện rộng nhưng cũng sẽ xảy ra ngập tại một số vùng trũng. Và biên tập viên Ngọc Vân của chúng tôi lúc này à, đang cùng với chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương sẽ tiếp tục à, phân tích về đường đi của cơn bão số 2, đặc biệt là những ảnh hưởng, những dự báo à, về những cái lượng mưa ở các vùng chịu ảnh hưởng của bão. Xin mời chị Ngọc Vân ạ. Xin cảm ơn chị Diệp Anh. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này thì các chuyên gia cũng vừa kết thúc cuộc hội thảo trực tuyến về diễn biến của cơn bão, có sự tham gia của 5 đài khí tượng khu vực từ Trung Trung Bộ đổ ra các chuyên gia đã tập trung thảo luận về vấn đề mưa to trong bão và mối quan ngại nhất hiện nay là mưa to sẽ gây ra lũ. Với địa hình đồi núi dốc của vùng núi Bắc Bộ thì có thể gây rất nhiều tổn thất và nguy hiểm. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với chuyên gia Đặng Thanh Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Thưa bà, xin bà cho biết những nơi mà sẽ xuất hiện lũ, thời gian và mức độ cụ thể sẽ như thế nào ạ? À, do ảnh hưởng của cái cơn bão số 2 này thì à, cái khu vực cái vùng núi à, phía bắc và trung du bắc bộ có khả năng sẽ xuất hiện một cái à, đợt lũ vừa và lớn với cái biên lũ ở thượng lưu là từ khoảng 4 đến 7 mét và hạ lưu thì khoảng từ 2 đến 3 mét thì cụ thể là ở cái à, à, lưu vực sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam thuộc hệ thống sông Thái Bình lũ có khả năng đến báo động 2 và trên báo động 2 lưu vực sông Ờ, lô và sông Thao thì lũ có khả năng từ ờ, báo động sông Thao có khả năng lên đến báo động 2, sông Lô thì báo động 1 đến báo động 2. Các cái vị trí ở thượng nguồn, thượng nguồn, vùng núi cao, ờ, độ dốc lớn, chịu ảnh hưởng của mưa lớn thì có thể là sẽ uh, lũ sẽ có khả năng lên cao hơn. Đặc biệt các cái sông nhỏ ở các cái tỉnh núi phía Bắc như là uh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng thì uh, do cái tác động trực tiếp của cái ờ, ờ, mưa do cái cơn bão số 2 đi qua khả năng sẽ ờ, lũ sẽ lên cao có đổ lũ đấy và khả năng cái sông nhỏ thì lũ có thể lên đến cái mức báo động 3 và trên báo động 3 cái cái đợt lũ này sẽ bắt đầu xuất hiện từ vào từ ngày mai và kéo dài đến có thể là hết ngày 22 thì mới có khả năng là xuống. Vâng, mưa to này xong rồi à, lũ xuất hiện thì sẽ kéo theo nguy cơ về sạt lở đất Vậy à, xin bà có thể khoanh vùng những cái diện sạt lở ở Bắc Bộ cũng như là những lưu ý cảnh báo cho từng tỉnh, cụ thể cho từng tỉnh. Vâng. À, thực ra cái đợt mưa này thì ờ, do bão số 2 gây ra này thì có khả năng là có thể từ 200 đến 300 mm, có nơi có thể lên đến 4 500 mm tùy một số các nơi đặc biệt có thể mưa rất to và uh, do cái thời gian trước đây thì ờ, đã có một cái lượng mưa tương đối là à, cao ở cái vùng núi và trung du bắc bộ là là cái điều kiện rất tốt để tạo nên ờ, lũ quét sạt lở đất và cái đợt mưa này với cường độ lớn tập trung thời gian nhanh ờ, thì khả năng lớn là gây lũ quét sạt lở đất ở trên ở nhiều nơi và trên diện rộng đặc biệt là các trong các cái tỉnh thuộc Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang rồi Yên Bái, Lào Cai, à, Bắc Cạn là những cái tỉnh mà trọng điểm cái vùng núi đều thuộc à, lũ à, đều có khả năng xuất hiện cái lũ quét và sạt lở đất với những cái mưa lớn mà kéo ra cường độ từ 60 đến 100 mm trong 3 tiếng thì là đều là những cái nơi mà có tiềm năng lớn là xảy ra lũ quét. Vâng, xin được cảm ơn bà và xin được trở lại với trường quay. Cảm ơn Ngọc Vân. Như vậy là theo dự báo của các chuyên gia khí tượng từ Trung tâm Dự báo Khí tượng ờ, Thủy văn Trung ương, thì lo ngại lớn nhất lúc này là mưa to do ảnh hưởng của bão số 2 và các vùng núi, vùng Trung Du Bắc Bộ cần thận trọng và đề phòng lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra sau bão số 2. Như chúng tôi đã đăng thông tin thì tối nay Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của Trung ương đã về kiểm tra công tác chủ động phòng chống bão số 2 tại thành phố Hải Phòng đoàn công tác đã kiểm tra công tác kêu gọi tàu thuyền về bến tránh trú bão tại bến cá Mắt Rồng, huyện Thủy Nguyên. Đây là địa phương có số lượng tàu thuyền vươn khơi lớn nhất của Hải Phòng. Tại đây thì lãnh đạo thành phố đã báo cáo với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đoàn công tác của Trung ương về tình hình thực hiện công tác phòng chống bão số 2 của cả thành phố. Theo đó thì qua kiểm đếm đến 19 giờ tối nay, hầu hết các phương tiện khai thác thủy sản của Hải Phòng đã về neo đậu tại các bến cá của địa phương. Cùng với đó thì Hải Phòng cũng đã hỗ trợ sắp xếp được nơi neo đậu cho hàng trăm phương tiện khai thác thủy sản cho các địa phương lân cận. Bão số 2 mặc dù có hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc, song dự báo tại Hải Phòng cũng sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa ước tính là từ 300 đến 400 mm. Chính vì vậy là công tác chủ động phòng chống ngập úng tại khu vực nội thành và đối với sản xuất nông nghiệp, thủy sản, chống ờ, sập tại các khu nhà cao tầng xuống cấp và sạt lở đất tại vùng núi đang được thành phố tăng cường kiểm tra chỉ đạo thực hiện gấp trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Và bây giờ thì chúng tôi cũng đã nối được tín hiệu với phóng viên Việt Hùng hiện đang có mặt tại Móng Cái, Quảng Ninh. Lúc này thì Móng Cái đã có mưa và gió lớn. Anh Việt Hùng có thể cho chúng tôi biết được là anh đã có được những thông tin gì thêm về công tác phòng chống lụt bão tại Móng Cái cho đến thời điểm này ạ? À, vâng, ờ, xin chào chị Diệp Anh và quý vị khán giả. À, cho tới thời điểm này thì mặc dù tại thành phố Móng Cái đã mưa đã bắt đầu tới, tuy nhiên lượng mưa vẫn còn rất nhỏ và đặc biệt là không có gió, thời tiết vô cùng oi bức Điều này chứng tỏ là những cái trận mưa lớn sẽ kéo đến Móng Cái trong đêm nay và sáng ngày mai. À, có một điều rất thú vị là uh, ngay trong khách sạn chúng tôi đang trú chân thì những người dân sống xung quanh khách, khách sạn uh, đã những ở những căn nhà mà ọp ẹp và không có uh, kiên cố về mái che đã chuyển đến và trú chân trong khách sạn trong đêm nay để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Điều đó điều đó cho thấy là cái ý thức về phòng tránh cơn bão số 2 của người dân ở Móng Cái là rất tốt. Ngay trong tối nay thì uh, Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cũng đã tới Móng Cái để trực tiếp chỉ đạo cái công tác phòng chống uh, cơn bão số 2 tại địa phương này. Vâng, à, như anh đã cung cấp thông tin cho khán giả và anh cũng vừa nói là hầu như người dân ở Móng Cái thì đều đã trở về nhà để tránh thiệt hại à, khi mà bão số 2 đổ bộ vào. Vậy theo anh nhận định thì cái nguy cơ và ảnh hưởng lớn nhất ở Móng Cái là gì khi bão số 2 tới ạ? À, thực tế ra theo quan sát của chúng tôi thì hiện tại Ờ, cái công tác phòng chống ờ, cơn bão số 2 tại Móng Cái đã được triển khai rất tốt. Ý thức của người dân ờ, về việc phòng chống cơn bão này cũng được đẩy lên rất là cao từ những cái thông tin từ các cái đơn vị chức năng của địa phương cũng như trung ương Ờ, tuy nhiên cái nguy cơ mà theo tôi đánh giá là nguy hiểm nhất tại Móng Cái thời điểm này là hai cái đập uh, chứa nước lớn của địa phương này là đập Tràng Vinh và đập Quất Đông. Hiện tại thì theo báo cáo do cái công tác xả nước chậm nên những cái đập này hiện nay đã có sức chứa lên tới 96 đến 100% dung tích rồi. Nếu mà mưa lớn diễn ra trong đêm nay thì nhiều khả năng là các cái đập này sẽ bị tràn. Và tất nhiên những đập này thì khi bị tràn thì nó sẽ uh, gây ảnh hưởng lớn đến cái cuộc sống của những cái uh, cái cái khu vực dân cư xung quanh các cái cái cái khu vực uh, hai đập này và và cái công tác di rời những cái hộ dân sống uh, gần khu vực uh, hạ lưu của hai cái đập này sẽ được tiến hành cho đến hết 24 giờ đêm nay và đảm bảo phải di, ừ, di rời hoàn toàn 100% số những cái hộ dân sống ở khu vực này. Nếu không thì rõ ràng sẽ rất là nguy hiểm cho tính mạng những người dân ở đây. Vâng, à, xin được cảm ơn anh Việt Hùng. Chắc là anh cũng có một đêm không ngủ với à, móng cái à, với cơn bão số 2. Về ảnh hưởng của cơn bão số 2 còn, còn có tên quốc tế là bão Ramasun thì hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines thông báo kế hoạch hủy chuyến và điều chỉnh giờ khai thác trên các đường bay đi và đến Hải Phòng vào ngày mai 19 tháng 7 toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng trên các chuyến bay bị hủy giữa Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng sẽ được chuyển sang các chuyến bay vào chiều ngày mai 19 tháng 7. Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ các thủ tục liên quan đến việc đặt chỗ, hoàn, hủy hoặc đổi vé cho hành khách. À, quý khán giả có thể truy cập thường xuyên vào trang web là www.vietnamairlines.com hoặc liên hệ tại các phòng vé của Vietnam Airlines để biết thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra thì Jetstar Pacific cũng thông báo là ngày mai 19 tháng 7 các chuyến bay đi đến Hải Phòng được điều chỉnh lùi lại vào buổi chiều. Để biết thêm thông tin chi tiết thì ờ, quý vị cũng có thể liên lạc với tổng đài của Zesta Pacific theo số điện thoại là 1900 1550 hoạt động 24 trên 7 để được phục vụ. Thưa quý vị là trước khi vào vùng biển nước ta thì vào chiều nay siêu bão Ramasun hay còn gọi là bão số 2 đã đổ bộ vào thành phố Văn Xương thuộc đảo Hải Nam của Trung Quốc làm ít nhất một người thiệt mạng và nhiều nhà cửa bị phá hủy. Bão số 2 đã đổ bộ vào thành phố lúc 15 giờ 30 phút giờ địa phương với sức gió lên tới là 216 km một giờ. Ramasun bão số 2 được cho là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh Hải Nam trong 40 năm qua. Hơn 70.000 người dân đã được đi sơ tán, tránh bão. Giới chức của tỉnh đã chỉ đạo đóng cửa toàn bộ sân bay, nhà ga, trạm xe buýt và cảng biển, cũng như ngưng mọi hoạt động đường thủy. Hơn 6.900 hành khách đã bị ảnh hưởng do 184 chuyến bay bị hoãn. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra thiệt hại do cơn bão này gây ra. Theo cơ quan dự báo khí tượng Trung Quốc thì siêu bão Ramasun hay còn gọi là bão số 2 sẽ tiếp tục hoành hành trong hai ngày cuối tuần trước khi bắt đầu suy yếu vào ngày 21 tháng 7. Đến với một thông tin cũng đang được hết sức quan tâm, đó là về vụ rơi máy bay MH17 của hàng không Malaysia. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì hơn 100 hành khách có mặt trên chuyến bay Malaysia bị rơi tại Ukraine là đại biểu tham dự hội nghị quốc tế S lần thứ 20 tại thành phố Melbourne của Australia. Hôm nay thì các nhân viên tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các nhà báo và toàn thể người dân Australia đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân của vụ rơi máy bay MH17, trong đó bao gồm một điều phối viên truyền thông của WHO cùng nhiều nhà khoa học hàng đầu về AIDS thiệt mạng trên đường công tác tới Melbourne dự hội nghị AIDS. Trong số các nhà khoa học có ông Joseph Blanch, cựu chủ tịch của Hiệp hội AIDS quốc tế, người đã có hơn 30 năm nghiên cứu về căn bệnh này và được coi là cây đại thụ trong ngành. Ông Lange được ca ngợi vì những đóng góp không mệt mỏi trong việc nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị AIDS cho bệnh nhân dương tính với HIV tại các nước nghèo. Thông tin về cái chết của ông Lange đã làm cộng đồng những nhà nghiên cứu về AIDS không khỏi tiếc nuối và bàng hoàng. Đây có lẽ là thông tin đau đớn nhất đối với phong trào phòng chống HIV/AIDS. Ông ấy có lẽ là người tích cực nhất trong công uh, tác đóng góp những nghiên cứu dành cho những quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Hiệp hội Quốc tế về AIDS cũng đã ra một thông báo bày tỏ lòng tiếc thương chân thành trước sự ra đi của giáo sư Lange và khẳng định Hiệp hội Quốc tế về AIDS luôn sát cánh cùng gia đình các nạn nhân và gửi lời chia buồn đến người thân của các nạn nhân thiệt mạng trong thời khắc tang thương và nhạy cảm này. Hội nghị quốc tế S được tổ chức 2 năm một lần, dự kiến diễn ra vào ngày 20 tới 25 tháng 7 với sự tham gia của 12.000 đại biểu, trong đó có cả cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Chưa đầy 24 tiếng sau khi chiếc máy bay MH17 của hàng không Malaysia cất cánh từ sân bay Schiphol của Amsterdam đến Kuala Lumpur, những hành khách chuẩn bị thực hiện chuyến bay theo hành trình tương tự đang hết sức lo lắng Bộ trưởng Giao thông Malaysia ngày hôm nay đã tổ chức họp báo để chấn an những hành khách chọn đi hãng hàng không Malaysia. Những hành khách này đang chờ đợi ở sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan để đáp chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đến Kuala Lumpur. Sân bay Schiphol đã hoạt động bình thường sau vụ rơi máy bay MH17, nhưng nhiều hành khách đi trên các chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines vẫn thấy lo lắng Chuyến bay hôm thứ Năm thực hiện hành trình đúng hành trình Amsterdam đến Kuala Lumpur mà họ sắp đi, nhưng đã không đến đích. Chiếc máy bay này đã bị rơi ở miền đông Ukraine. Tất cả 298 người trên máy bay đều thiệt mạng. Thực sự bi thảm, tôi chỉ dám nói rằng tôi hy vọng chúng tôi có thể hạ cánh an toàn. Tôi hy vọng tất cả mọi thứ đều ổn. Uh, uh, uh, Ngày hôm qua, tôi hơi lo lắng nhưng bây giờ tôi đã nhìn nhận vấn đề tích cực hơn. Trong cuộc họp báo diễn ra hôm nay ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Bộ trưởng Giao thông nước này, ông Leo Tong Lai cho biết, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế đã ngay lập tức thông báo đóng cửa đường bay qua Ukraine sau vụ rơi máy bay của Malaysia tại miền đông Ukraine. Ông Lai cho biết, hãng hàng không Malaysia Airlines đã bay tuyến đường bay này trong nhiều năm qua, và đây vốn là tuyến đường bay an toàn. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế đã thông báo đóng cửa đường bay qua Ukraine. Có tới 15 trong tổng số 16 hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương và nhiều hãng hàng không ở châu Âu vẫn tiến hành các chuyến bay qua không phận Ukraine. Trước khi vụ rơi máy bay MH17, không có bất kỳ chỉ dẫn nào cho phi công cần phải thay đổi tuyến đường. Hiện hãng hàng không Malaysia cũng đang cố gắng sắp xếp để đưa người nhà của các nạn nhân tại Hà Lan tới Ukraine. Người phát ngôn sân bay Amsterdam của Hà Lan cho biết, thân nhân của hàng trăm nạn nhân đã được bố trí ở tạm một khách sạn ở Schiphol và trưởng đại diện Malaysia Airlines tại châu Âu cho biết, hãng này sẽ cử một máy bay Boeing 747 tới Hà Lan để đưa các gia đình tới thủ đô Kiev của Ukraine. Vụ rơi máy bay của hãng hàng không Malaysia đã làm bùng phát những lời qua tiếng lại giữa Nga và một số nước phương Tây. Thủ tướng các nước như Australia hay Canada thậm chí không ngần ngại cho rằng Nga phải có trách nhiệm trước thảm kịch rơi máy bay này, trong khi Tổng thống Nga Putin cho rằng căn nguyên của thảm kịch này xuất phát từ chiến dịch quân sự của Ukraine. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo vừa diễn ra cách đây ít giờ đồng hồ, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định hiện là quá sớm để áp đặt một lệnh trừng phạt mới nhằm vào Moscow. Tuyên bố từ Berlin, Thủ tướng Đức Merkel cho biết hiện EU đã có đầy đủ điều kiện để thiết lập lệnh trừng phạt mới với cấp độ nặng hơn đánh vào Moscow sau cuộc họp hôm thứ Tư vừa qua. Tuy nhiên, bất cứ bước đi nào nhằm vào Nga xung quanh vụ rơi máy bay MH17 lúc này đều là quá sớm. Und, äh, was die Sanktionen anbelangt, also jetzt will ich vielleicht erstmal darauf hinweisen, dass der, äh, Liên quan đến các biện pháp trừng phạt, tôi muốn chỉ ra rằng äh, vụ rơi máy bay chỉ xảy ra cách đây chưa đầy 24 tiếng và điều cần làm lúc này là um xúc tiến một cuộc điều tra độc lập. Sẽ là quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận nào trước khi chúng ta có thể tiếp cận được với những mảnh vỡ và hộp đen của máy bay. Theo các thông tin mới nhất vừa được hãng hàng không Malaysia công bố, thì có 189 hành khách Hà Lan trên chuyến bay xấu số chứ không phải là 173 người như công bố ban đầu. Bên cạnh đó là các hành khách từ Malaysia, Indonesia, Australia, Anh, Đức, Bỉ, Philippines, Canada, New Zealand và bốn hành khách chưa xác định được danh tính. Từ Hà Lan, quốc gia có số công dân thiệt mạng nhiều nhất trong vụ rơi máy bay. Bộ trưởng Tư pháp Ivo Ostenten trong cuộc họp báo vừa diễn ra cho biết, nước này đã tham vấn với giới chức Ukraine và một cuộc điều tra sẽ diễn ra sớm nhất có thể để tìm hiểu về nguyên nhân của vụ rơi máy bay, danh sách hành khách gặp nạn chính xác và đường bay của máy bay. Hiện Hà Lan đã cử một đội điều tra thuộc Hội đồng Nghiên cứu An toàn Quốc gia tham gia vào cuộc điều tra này. Đây là cuộc điều tra quốc tế với sự tham gia của nhiều bên để tìm ra một kết quả khách quan nhất. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Poroshenko, khẳng định Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ cho cuộc điều tra. Giới chức Washington trước đó cho biết họ đặt nhiều nghi vấn xung quanh khả năng chiếc máy bay MH17 của Malaysia đã bị bắn hạ bởi một hệ thống tên lửa đất đối không khá tinh vi của lực lượng chống đối tại miền đông Ukraine. Tuy nhiên, mọi câu trả lời cần được đưa ra sau những cuộc điều tra cụ thể. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi lúc này là xác định xem có công dân Mỹ nào trên chuyến bay hay không. Tôi đã chỉ thị cho nhóm an ninh quốc gia Mỹ giữ liên hệ chặt chẽ với chính quyền Ukraine. Mỹ sẽ cung cấp mọi hỗ trợ trong khả năng để giúp điều tra xem điều gì đã xảy ra và nguyên nhân vì sao. Trong một tuyên bố mới nhất của Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay đã bác bỏ mọi cáo buộc Nước này đứng đằng sau vụ rơi máy bay của hãng hàng không Malaysia. Ờ, ờ, quan điểm của chúng tôi đã được trình bày một cách rõ ràng bởi Tổng thống Putin. Ngày hôm qua, khi điện đàm với Tổng thống Mỹ Obama, chính Tổng thống Putin đã thông báo rằng э, chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia đã bị bắn hạ э, э, và chúng tôi yêu cầu một cuộc điều tra độc lập, khách quan, càng sớm càng tốt. Dù còn nhiều tranh cãi, nhưng các nước trên thế giới đều nhất trí với quan điểm rằng cần phải tiến hành một cuộc điều tra khách quan và độc lập để trả lời câu hỏi MH17 đã bị rơi như thế nào và ai sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay này. Hai hộp đen của MH17 đều đã được tìm thấy và đây sẽ là manh mối quan trọng phục vụ công tác điều tra. Bản tin của chúng tôi xin dừng lại tại đây. Bản tin tiếp theo về bão số 2 sẽ được bắt đầu vào lúc 23 giờ 15 phút trên VTV1. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.